chào chào tất cả anh em nhá hôm nay ờ, mình xin giới thiệu anh em một ờ, ngôi nhà máy thái mới nhá ngôi nhà này có tổng diện tích là 165 ờ, mét sàn nhá hôm nay ngôi nhà đã được các bác thợ cơ khí gia công xong rồi bây giờ các bác đang thì lợp Đấy. Hôm các bác lợp thì trời hôm nay các bác nghỉ buổi sáng thì tranh thủ ờ, quay cho các bác xem ngôi nhà đây các bác đang ờ, lợp ngói ờ, <clears throat> ngói màu đỏ ngói này là ngói ở tại khu vực này các bác đang mua là 13.000 một viên các bác ạ đây có một uh, viên đã bị uh, gãy này mình uh, sẽ qua xem này cũng rất là nhẹ nó giống như uh, đây là nó các bác ép thôi Đó. không phải nặng lắm nó nhẹ nó rơi khoảng uh, hơn cân viên các bạn đây ờ, khoảng cách các bác đang để, để 31 ờ, nha theo ờ, khuyến cáo của nhà sản xuất là từ 30 đến 32 các bác đây để 31 Đây à, theo chia sẻ của chủ nhà thì à, mái này là toàn thợ gia đình làm như các bác nhá Các bác đây à, tay nghề cũng rất là cao Làm nhìn cũng rất là ok các bạn Vì giả cái đây các bác để khoảng cách là một mét hai một, một phỉ các bác nhá hai trăm triệu cắt ra hai trăm hai không chắc tôi thì chắc đây cái dưới này nó còn có cái thanh giữa chạy trên kia thì chắc xuống cái chấm hạt vâng sau ờ, mình ờ, làm một cái thanh gác kia đâu vì chỗ kia nó bị uh, bị hỗn rồi đấy bây giờ mình cho vào thì những cái thằng nào cao thì phải đi xuống mà những nào vắng là phải đi lên theo vâng cái, cái ngói xuống cầu là mình mình đóng cái miệng như thế này mình cuối cùng là phải bủ một cái, một cây hót to bằng này không làm cái này là mình đều dựa theo ngày xưa mà nói chung là cái đầu cuối của cái cái, cái mề cuối cùng ấy, thì kiểu gì kiểu cao hơn những những những hàng khác vâng còn cái đều đều cái này là ở ngoài nhìn nó nó, nó gục vâng nó bị chuối Đó, nó, nó phải vết vết cái đầu nó gục